Khi nhắc đến Tà Đùng, người ta thường nói về hồ Tà Đùng. Đây là một hồ nước nhân tạo khi người ta xây đập ngăn sông Đồng Nai, tích nước cho nhà máy thủy điện Đồng Nai 34. Các công trình thủy điện này đưa vào hoạt động từ năm 2013, tạo nhiều hệ lụy xấu cho môi trường. Tuy nhiên, hồ nước tạo cảnh quan vịnh Hạ Long Tây Nguyên hấp dẫn cho du lịch. Trên diện tích nước rộng đến 3.620 ha với 36 hòn đảo lớn nhỏ. Tà Đùng là khối núi hoa cương đồ sộ nhất tỉnh Đắk Nông, kéo dài khoảng 15 km với ba đỉnh Tà Dra, Tà Đùng và Tư Trích. Trong đó đỉnh Tà Đùng cao 1.982 m là nóc nhà của cao nguyên Đắk Nông. Đồng bào người mạng có truyền thuyết thú vị về ngọn núi này, giúp giải thích địa danh Tà Đùng. Tà Đùng gọi trại từ chữ Bần Âm Tào Dung. Bần Âm là tên một bon làng người mạng ở xã Đắk Lao, còn Tào Dung là cây mía to. Những cây mía xuất hiện trên núi Cha, núi Tà Đồng sau buổi lễ tạ lỗi với thần Ba Cha, nơi trú ngụ của loài chim Phượng Hoàng. Vị thần khó tính này đã giận dỗi vì dân làng không mời ông đến dự lễ cúng mừng núi Cha và núi Mẹ được kéo về, giúp dân làng nâm thoát khỏi cảnh ngược nội mỗi khi mưa lớn. Mức độ chia cắt theo chiều sâu của địa hình không quá lớn, khoảng 200 mét tại các yên ngựa giữa các khối núi. Địa hình dốc liên tục 20 đến 30 độ tại các sườn và thảm thực vật dưới tán rừng khá quang nên chinh phục đỉnh Tà Đùng không quá khó khăn, nhất là vị trí xuất phát đã ở độ cao 700m sườn Tây hay 950m sườn Đông. Có hai cung đường trekking để lựa chọn. Cung đường thứ nhất khởi hành và kết thúc tại Đắk Lao, Đắk Krông, hành trình dài 10 km cho mỗi lượt với 5 km đường dãy và 5 km đường dốc núi, tổng cộng là 20 km lượt đi và về cùng một đường ở sườn phía Tây, có thể dùng xe máy cày để vận chuyển hành lý và người trên đoạn rừng lồ ô và rẫy cà phê. Thác trượt và thác mặt trời là điểm thăm thú đáng rừng dọc hành trình. Chương trình leo núi 2 ngày với một đêm nghỉ ở độ cao 1.700m, có suối với nguồn nước tốt, có mặt bằng cắm lều. Cùng đường thứ hai khởi hành tại Phi Liêng Lâm Hà và kết thúc tại Đắk Lao Đắk Long, Hành trình dài 10 km cho mỗi lượt với 5 km đường rẫy và 5 km đường dốc núi, tổng cộng là 20 km. Đường đi lên dốc ở sườn phía đông và về xuống dốc ở sườn phía tây. Có thể dùng xe máy cày để vận chuyển hành lý và người trên đoạn đường rẫy cà phê ở đầu chặng từ Phi Liêng đến chân núi và cuối chặng từ chân núi ra Đắk Lao. Thác 7 tầng, thác trượt và thác mặt trời là điểm thăm thú đáng dừng dọc hành trình chương trình leo núi 3 ngày với hai đêm nghỉ ở chân sườn núi phía đông và sườn núi cao 1.700m. Tất cả đều có suối với nguồn nước tốt, có mặt bằng cắm lèo Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng nhiều đến hành trình, độ khó trekking tăng lên trong mùa mưa với côn trùng, nhất là vắt xanh và vắt nâu. Bạn sẽ được trải nghiệm đường dốc trơn trượt cùng với cảm giác ướt át khi ăn vào tấm lều qua đêm. Thời gian lý tưởng để leo tà đùng là từ tháng 12 đến tháng 5. Hãy cùng Exotic Việt Nam chinh phục đỉnh Tà Đùng, vùng đất vẫn còn trinh nguyên. À, dọc đường thì chúng ta đi ờ, thấy mấy với đá, thì đá này ở à, địa lý gọi là đá gốc và đá mẹ. À, và trên đá gốc đá mẹ thì sẽ có phủ những cái lớp vỏ phong hóa. À, thì đá gốc này là đá gì? Đá gốc này là đá hoa cương hay là đá granite à, tuổi à, à, là tuổi uh, ờ, Creta à, ờ, tuổi Creta à, vậy thì đá hoa cương hay đá quý tuổi Creta có nghĩa là gì hôm trước á, ở dưới chân thác thì tôi đã nói đến về đá chút xíu rồi thì mình nói cái đá là đó gì đá trầm tích biển tuổi Jura tức là đá kia nó già hàng đá này vài chục triệu năm à, à, đá kia là hình thành hồi xưa là gì nước biển hạ thấp à, khu vực này hạ thấp xuống để tạo thành một nước biển à, và hình thành một lớp trầm tích rất là dày đó là trầm tích biển Jura à, mà trong tài liệu mà của của Đắk Nông hay ghi là gì à, vào thời điểm cách đây 140 triệu năm khu vực này là biển à, vậy thì sau khi là biển thì nó là gì nữa à, sau thời biển thì đến à, trong kỷ à, trong giai đoạn mà trung sinh á à, thì có là Trias Jura thì đến Creta à, mỗi giai đoạn thì kéo dài khoảng 60 triệu năm à, vậy thì hết Jura thì tới Creta à, thì vào Creta thì lúc này khu vực này lại có hoạt động mắc ma xâm nhập có nghĩa là dung nham từ dưới lòng đất theo những cái nước chui lên vậy chui vô, vô đâu chui vô nó nằm trong những cái khối đá rora à, à, à, tức là những đá trục tích biển à, nằm trong đó và nó đông cứng dần à, thì mình gọi là gì đá mắc ma xâm nhập à, à, do đông do đông cứng dần dần chậm chậm trong những cái đó trước nó cho nên một trong những cái tiêu chí một cách thì chúng ta nhìn để phân biệt khác với đá à, ờ, à, ờ, basan à, ờ, đó là thằng này nó có hạt à, cho nên ta dùng chữ hoa cương hoa là hạt cương là cứng à, chứ là chúng ta giờ nhìn rồi rồi rồi thấy chữ hạt cứng à, chứng tỏ là gì nó có cái tương thành những tinh thể rồi sau đó sau đó đến giai đoạn gọi là bình ổn về kiến tạo tức là thời gian khoảng 30 triệu năm à, 30 triệu năm à, trong Paleogen 30 triệu năm à, thì khu vực này lại là chịu quá trình bốc mòn mạnh mẽ bốc mòn bốc mòn bốc mòn bốc mòn À, khi bóp mòn vậy á thì dẫn đến à, cái cái nhân này nó nằm bên trong à, nó bị bóp mòn bóp mòn bóp mòn nó lộ ra à, nghĩa là chúng ta tưởng tượng chỗ cho đứng như này hồi xưa bên trên nó một lớp dày là trầm tích giống như hồi dưới chân thác à, lộ ra lộ ra là tạo ra cái nhân và đến thời điểm cách đây 25 triệu năm à, thì tây nguyên chúng ta à, thì được đứt gãy và được nâng lên đã tạo ra địa hình à, phân bậc à, chính sự nâng lên vậy đó, nó đã đẩy à, cái địa hình này à, vốn đã còn sót lại đã cao rồi và đẩy cao hơn nữa à, cho nên là gì cái sự nâng lên nó tạo ra cái bề mặt địa hình bên dưới là 1.000 mét và thằng này nhiêu cao hơn à, tức là cái nhân cứng nó được nhiều hơn đó là à, à, độ cao tương đối nó chỗ dưới là hơn khoảng chừng 1.000 mét nữa à, vậy thì để chúng ta hình dung là gì vậy thì bữa giờ chúng ta biết được ba loại đá một là đá basan hai là đá à, trầm tích biển à, tuổi Jura à, và ba là đá granite tuổi Krita